Dạ thưa Thầy, Thích Hải cách ờ, khoảng tháng năm con đi nắng về thì vào máy lạnh, con xong rồi thay quần áo rồi ra ăn cơm. Mẹ con thấy nắng nóng nên pha cho con ca nước dừa. Uống xong ca, con ăn cơm rồi con vào phòng ngủ trưa, vợ con vào kêu con như con biết là hết, con biết hết nhưng không nói được. Và hiện tại phải con bị tê, không đưa lên được nhà con đưa ra bệnh viện Long Thành cấp cứu bác sĩ cho CT xét nghiệm chẩn đoán có dấu hiệu tai biến nhưng khoảng một tiếng sau con tỉnh lại và đi đứng bình thường con lại à, nói chuyện với bác sĩ cho con về bác sĩ nói phải theo dõi bác sĩ kêu người nhà con ký giấy con về về đến vào phòng nghỉ vợ con pha ly cháo kêu ăn lúc này con méo miệng tay phải tê nữa không di chuyển được vợ con và ba con kêu xe đưa con lên bệnh viện đồng nai cấp cứu bác sĩ hỏi con có nhậu không lúc đó con cũng nhớ hỏi con bao nhiêu tuổi ngày tháng năm sinh nhưng nghe vợ con nói là anh trả lời sai không nhưng con biết à, không nói được bác sĩ hỏi con nặng bao nhiêu ký con nghe được là ba con 65 kg nhưng con thực sự 70 kg bác sĩ chỉ định y tá chích mười đầu ngón tay con rồi nói với ba và vợ con là tiêm thuốc gì con không rõ con nặng phải tiêm hai mũi cũng không thành công nên chuyển qua khoa cấp cứu bệnh viện nặng thì tiêm con một mũi thuốc gì đó để phá khối máu đông trên não à, sau khoảng 2 giờ cấp cứu thì con tỉnh táo lại và cử động tay chân được nhưng bác sĩ không cho đi nằm 24 để theo 24 giờ để theo dõi từ đó về sau con tỉnh táo bình thường của bác sĩ cho đi xét nghiệm khối máu đông đó vẫn nằm ở trong bình thường đặt máy đo nhịp tim 24 giờ vẫn bình thường chưa âm bình thường đặt ống nội soi tim không bình thường và con theo dõi bệnh trong khoảng 10 ngày mới được xuất viện và hàng ngày con phải uống 4 viên thuốc hai viên sáng hai viên tối Giờ dạ, sức khỏe bình thường ăn uống à, không ăn dầu mỡ và con thay đổi cuộc sống trước kia tiêu cực và giờ con phải tích cực hơn nữa và à, lúc bệnh con 70 kg giờ 62 kg thầy cho con lời phiên tri ân thầy. Ấy à, gần đây có hai cái bệnh nhân một bệnh thì à, đi rồi, bệnh còn sống. À, chiều đó thì tôi thấy cái tin nhắn là à, ba con nó thụt lưỡi rồi thì tôi nói là chắc trúng phong rồi đó bây giờ cũng chích 10 đầu ngón tay mỗi đầu ngón tay nặng ba giọt máu và vuốt à, hai cái rái tay nặng mỗi bên ba giọt máu xong rồi cho uống bột sắn dây thì uh, mấy người này làm biến chích cho uống sắn dây không thì uh, quả nhiên là sau 15 phút tỉnh lại tỉnh lại rồi thì tôi nói là nếu không làm đúng cái này thì sẽ rất là nguy hiểm nên làm lại đi thì nó vẫn cũng nhắn tin trả lời tôi là cháu không sao thì ơi văn tỉnh bình thường rồi nói chuyện bình thường đi đứng bình thường rồi thì nói là bị trúng phong như vậy không có giải quyết được cho nên bắt buộc phải từ ngày từ giờ đó cho tới ngày hôm sau là phải ờ, ít lắm cũng phải uống 3 tới 4 lần bài thuốc cảm và trùng mền cho ra mồ hôi thì mới giải quyết được cái phong này chứ nếu không là nó tái lại diễn lại lần sau là rất là nguy hiểm thì uh, chiều đó thức dậy đi chơi vòng vòng nói chuyện bình thường tới 2 giờ khuya vẫn còn đi vòng vòng nhưng mà vô mùng nằm rồi sáng nó thụt lưỡi đi luôn <laughs> đó là một bệnh nhân trung phòng để mình đã nói trước rồi mình kêu là phải chích nặng máu rồi phải vuốt máu lưu tay nặng rồi phải uống vài thuốc cảm nhưng mà họ nói con thấy bình thường con không có làm đó bệnh nhân thứ nhất bệnh nhân thứ hai ở bến tre cũng trúng phong sáng này vô bằng cầu rồi quẹo luôn trong đó khiên ra thì à, cũng méo miệng rồi à, tay chân cũng co vấp rồi thì à, tôi chỉ chỉ hồi à, họ cũng chích 10 đầu ngón tay họ rút lỗ tay nặng máu và trốn bột sắn thì à, kéo miệng ngay lại tay chân bình thường thì tôi cũng nói giống như bệnh nhân trước vậy gia đình cứ dạ dạ cuối cùng không cho làm bài thuốc cảm à, không làm bài thuốc cảm thì à, đêm đó bệnh trở lại và trở lại chuyến này thì sụi luôn nữa người lúc đó làm cũng đã muộn rồi thật ra tới nay là cũng được khoảng tuần thì tôi bắt là à, liên tục uống cái bài thuốc cảm ít lắm cũng được ba ngày cho tôi và phải đắp nước gừng ở cái ờ, chỗ giáp tóc và ở cái đầu dai liệt á phải đắp nước gừng liên tục nhưng mà đúng là Phật nhà không có lên người này người quen á người quen thân á không chịu làm cho tới khi ờ, à, bị liệt luôn nữa người không cử động được thì giờ cuối cùng đó là phải ờ, mất thời gian rất là dài tôi biết mất thời gian khoảng cả tháng rồi này mới khôi phục tức là người này bây giờ vẫn tiếp tục là một ngày uống ờ, hai ba cử một sắn dây rồi phải ăn cháo với tương tỏi cho ăn cơm mẹ không nổi và đồng thời kêu đại mấy vị chích ờ, châm cứu đó ai hiểu biết thì cứ châm thì à, lúc đầu hai cái chân tê mất cảm giác bây giờ biết cảm giác ngồi dậy được tay thì phục hồi bình thường đầu tỉnh táo nói chuyện bình thường nhưng mà nhìn thấy mình ốm xấu muốn ăn bồi dưỡng tôi không sao đâu muốn ăn gì thì cứ ăn nhưng mà ăn rồi là sẽ ngay lại không có nhúc nhích được <laughs> ở đây là cái trường hợp mà đáng lý ngay từ đầu mà chúng ta hiểu biết thì giống như trong bệnh viện họ xử lý nhưng mà vì xử lý trong bệnh viện là chỉ có chích 10 đầu ngón tay thôi mà không có vuốt cái gái tay phải vuốt cái này cho tới khi thấy bầm mới được nha vuốt đây tới khi thấy bầm rồi cắt để nặng bên khoảng bốn ba bốn giọt đồng thời phải ăn bài thuốc cảm chứ không có còn uống sáng gì nữa ăn bài thuốc cảm và trùm mền ra mồ hôi và người này phải nhịn ăn và uống bài thuốc cảm liên tục và ờ, ít lắm là hai ngày gần như là trở lại bình thường hoàn toàn mọi thứ à, thì mới bắt đầu dừng uống bài thuốc cảm và tiếp tục ăn cơm lứt với tương tỏi rồi ờ, hai lần hoặc ba lần uống sáng dây trùm mền trong một ngày và liên tục như vậy chừng khoảng hai tuần đó, mới qua khỏi cái này chứ nếu không bị lại ở như trường hợp này bị lại trường hợp bị lại như vậy là nó rất là nặng thì bây giờ còn cái cục máu đông trong não chúng ta tiếp tục đắp nước gừng ở cái vùng não cứ đắp đại dùng gáy ót tự động nó sẽ thông à, bài à, đáp gần thì có trong quyển sổ tay dưỡng sinh bài 2 trang 43 trong quyển sổ tay dưỡng sinh đồng thời à, ăn cơm lứt với tương tỏi một giai đoạn và uống thêm cái quan nghệ tây quan nghệ tây chắc nhiều người biết ha quan nghệ tây thì mỗi một ngày nấu khoảng uh, cái này nặng là khoảng bốn ba bốn chục cái sợi nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy đó mình à, nấu trà nấu trà à, ba năm cũng được tức là trà túi lọc đó cũng được hoặc là trà đậu đỏ gạo lứt rang cũng được nấu cho nó sôi rồi á mình đổ trong bình thủy mình bỏ khoảng 40 sợi hoa nghệ tây vào và cứ à, khát nước thì gót rồi uống thôi thời gian thì hy vọng nó sẽ tan cái cái cái cục máu này chứ còn cục máu đông ở trong đó thì rất là nguy hiểm và mình có cái bài thuốc uh, ba vị à có lẽ là liên hệ với cô Như Diễm xin cái bài thuốc đó dùng tăng máu bầm trong não nữa có ba vị cái bài tăng máu bầm đó dặn lại là nó có một vị là cam sành tươi cam sành tươi có nghĩa là cái trái cam sành của mình gọt bỏ cái lớp the ở ngoài xong rồi sắc ngang ba lát bỏ với hai bỏ chung với hai vị thuốc bắc sắc uống mỗi ngày á hồi trước có một cái bà bị gì Parkinson nữa tay chân rung rung cũng có bị thần kinh nữa tôi cho cái bài uh, cam sành cái lên tiệm thuốc bắc nó nói không có gì thay thế cam sành nó đưa cam gì vô đó nó tương ưng với cam sành nó không biết nó lấy cầm thảo thế gì á uống mà bả hết rung rồi mà bả sụi luôn ra cam sành là cam sành chứ không có thay thế cái vị khác được Trần Thị Ngọc Hà ở Hà Nội, ở Sóc Sơn, Hà Nội. À, thưa thầy, con là nữ 28 tuổi, có hai bé, một là 4 tuổi, hai là bé 1 tuổi. Hàng ngày con ăn cơm gạo lứt, ăn ít thịt ạ. À từ khi sinh bé 2 tuổi xong con xuống ký nhanh 54 còn 48 Nhìn con gầy quá con nên thay đổi chế độ ăn như thế nào để lên cân và có nhiều sữa cho bé bú Bạn hai nhà con cho ăn cơm gạo lứt từ nhỏ mà thấy con ị ra nguyên hạt gạo lứt Con đã ngâm hâm 2 tiếng con nên làm gì à, hỗ trợ cho con Thứ nhất là muốn tăng cân thì đương nhiên phải sử dụng tăng cái lượng nước tăng lượng nước một cách ờ, từ từ bằng cách là chúng ta có thể nấu cháo ăn cháo sáng ăn cháo chiều và bữa trưa ăn cơm lứt muối mè thật ra tôi không khuyến khích ăn ờ, cho mấy đứa bé ăn thịt từ nhỏ à, ờ, quý nào mà đang có nuôi con nhỏ thì chịu khó nghe cái bài để hoàn thiện một đời người cho thật là kỹ cố gắng làm sao cho tới 7 tuổi đừng có ăn thịt cá dùm bây giờ cũng có rất là nhiều đứa bé mà đang nuôi ờ, bằng phương pháp dưỡng sinh thì ờ, có đứa này cũng tới 4 năm tuổi rồi mà nó cũng không hề ăn thịt cá nó không hề ăn rau củ gì chỉ ăn những cái loại cốc loại thôi thì cái chính vẫn là gạo lứt ăn thêm một số hạt như là hạt sen hạt hạnh nhân hạt ốc chó hạt kê mà thỉnh thoảng có ăn một vài hộp ờ, matcha matcha không ăn nhiều rồi ờ, có mua được hạt quinoa cũng được không hạt quinoa cũng không cần thiết cho cái dân của mình thì cho tới giờ phút này rất là nhiều gia đình áp dụng như vậy và mấy đứa bé nó sẽ rất là tốt nhưng mà mấy đứa bé từ 6 ờ, tháng tuổi cho tới 12 tháng tuổi thậm chí là tới 24 tháng tuổi thì cha mẹ nên nhai chứ còn để nó ăn nguyên hột nó đâu có răng đâu nó nhai ra đi nguyên hạt gạo lứt là đúng rồi bao tử mình không có đủ sức nghiền cái vỏ gạo lứt nó chỉ có cái răng mới nghiền được cho nên là một là cha mẹ nên nhai cho nó ăn à, sai thì tôi cũng không đồng tình lắm nhưng mà gọi là cực chẳng đã lắm cha mẹ rụng răng hết nha không được thì nên sai còn răng này nó sai cho con mình ăn là tốt nhất Năm nay con 19 tuổi, trong một lần cảm con bị biến chứng phổi khó thở. Xem trên các trang web thì thấy triệu chứng rất giống bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhưng còn đến bệnh viện khám thì bác sĩ chỉ nói qua lo rồi cho thuốc về nhà uống. Con không khỏi cũng do uống thuốc nhiều thuốc tây nên buổi tối con rất là khó ngủ. Giờ thỉnh thoảng con rất khó thở, con muốn xin được hướng dẫn điều trị bệnh đó thì bây giờ à, trở lại cái trị cảm quý vị phải uống được cái bài thuốc cảm này mặc dù trễ nhưng mà vẫn phải làm ít lắm cũng phải bỏ ra ba ngày ba ngày không được ăn uống bất kỳ cái gì sáng có thể uống bài thuốc cảm một lần trưa uống một lần tối uống một lần khuya uống một lần ngày bốn lần ấy và lần nào cũng phải ngồi hít thở mà nhớ là tôi dặn là quý vị hít á tại vì tôi nhớ cái chuyến mà tôi đi Hà Nội phải nửa tháng về bên đây tôi mới làm thì uh, gần như 21 ngày chứ không phải nửa tháng mà tôi vẫn bị ho ghê gớm lắm ít căng ngực thả xuống căng bụng rồi cái gì thả lỏng để đó và thở ra cố gắng là thở thoát mạnh cái bụng ra nhíu chặt hậu môn và thoát làm sao mà mình sặc ho mới đúng và nếu như cái trường hợp mà cảm lâu ngày như vậy ho ghê lắm ho người nhà thấy sốt ruột luôn mỗi lần ho là nó gục đầu xuống nó ho một tràng dài thiệt là dài đó, đó thì là uống bài thuốc cảm còn nếu có cái cái phòng sông hơi bằng đá đó thì quý vị sông hơi là tuyệt vời hơn chúng ta vẫn hít bằng mũi và thở bằng miệng ép hơi ho như vậy nó sẽ rất là nhanh thì à, ít lắm cũng phải hai ba ngày tại trường hợp này lâu rồi ba ngày là từ đó về sau cái trường hợp mà nghẹt thở nó sẽ hết kèm theo uống cái bài à, à củ sen nên nấu trà củ sen với lại à, năm 5 lát gừng tươi 40 lát trà củ sen luôn năm lát gừng tươi rồi à, chúng ta sẽ bỏ cái hạt câu kỷ đen á câu kỷ đỏ câu kể đen câu kể đỏ công ty quy nguyên có bán á cái gì bỏ vô cái cái bình thủy và đổ nước sôi vào bỏ thêm ít lắm cũng phải 30 cái sợi hoa nghệ tây nữa và làm nước uống rồi uh, nên ăn cơm lứt muối mè một đoạn và nhớ là nhai kỹ mỗi muỗng cơm nhai ra nước ngậm nước nhai 30 phút trở lên mới được nấu một lần và trước khi đi ngủ sau khi thức này phải kèm theo nhiều lắm tại vì cái bệnh mà mất nó thiếu oxy á oxy tôi cũng mới ờ, phải mất cái công lực để giải quyết một cái bệnh thiếu oxy nghẹt thở này cũng cả tuần mới xong thì ờ, nếu như quý vị có cái giường à, giường đá muối để nằm là tốt còn không là cái giường nóng nếu mà thì phải có cái giường nóng cho cái bệnh này thì đó một là chúng ta ăn ờ, mà bài thuốc cảm thì ngồi thiền trùm mền cho ra mồ hôi hai là chúng ta xông cái giường đá muối à, ba là chúng ta phong cái phòng sông đá còn cái cái ví dụ như sau khi chúng ta xông cái phòng sông đá xong á thì quý vị có thể nằm để cái lưng chúng ta luôn luôn được nóng ít lắm là cũng phải một tiếng đồng hồ cho một lần nằm và một ngày có thể chúng ta nằm dài ba lần và trong lúc nằm chúng ta cũng trùm mình khắp người chỉ chừa cái đầu và cố gắng là hít hít thật sâu xuống tới răng điền và thở thật sạch thoát bụng lên và thở mạnh ra trong suốt quá trình nằm cái giường đá muối chúng ta phải thở như vậy và khi nào mà mình thở mình nghe thông và bình thường mình thở thông nữa thì khỏi cần phải rườm rà vậy chúng ta sẽ ngưng hết mọi cái và ăn uống ờ, bình thường uống trà củ sen và ăn số 7 một đoạn để cho cơ thể nó nó nó hoàn phục trở lại bình thường à, Hà Lộc ở xã Phú Thọ con bị ung thư đại tràng gần đây có nghe nói đến phương pháp tẩy nấm đường ruột bằng à, dầu dừa ép lạnh dạ, thưa thầy con muốn hỏi con nên sử dụng phương pháp này không phương pháp này tôi chưa có sử dụng cho nên không có ờ, nên không trả lời là tốt hay xấu đúng là xa hay sai nhưng mà tôi có cách để có thể tẩy rửa đường ruột bằng cách ăn một sắn dây của theo phương pháp của mình nhẹ nhàng hơn thì à, cứ đói bụng là uống sắn dây thôi ngày ba lần mỗi lần phan chén đúng bài năm trăm bốn mươi ba thì chắc chắn là người nào mà đường ruột uh, dở lắm thì nó cũng phải mất khoảng ờ, ba uh, bảy ngày kéo dài chắc khoảng 7 ngày thì chúng ta sẽ bắt đầu đi phân đen tự ra phân đen một cách nhẹ nhàng lắm tôi nhớ là hồi xưa có lần đầu tôi sổ là phân mà nó ra nó nóng mà tới mà nó dộp nóng dộp luôn cái cái cái cái hậu môn mỗi lần đi vệ sinh mình sợ lắm và qua ba bốn ngày đó thì nó mới hết đó thì à, nếu muốn xúc ruột thì phải ăn bột sắn cho tới khi nó ra hết cái cái phần dơ phần hôi và đi phân vàng trở lại thì chúng ta tiếp tục mà ăn thêm khoảng tuần nữa rồi bắt đầu ăn ra ăn số 7 thì đường ruột xem như ổn định sạch rồi đó thì chúng ta tiếp tục ăn số 7 để trị bệnh à, nói ví dụ đường ruột thì nó lại có thêm cái chuyện này nữa là ruột thừa nữa ruột thừa mới đây có một bệnh nhân cái này cũng nên kể để bà con ờ, có kinh nghiệm à, ăn cái ờ, cái gương sen á, gương sen tươi á mà người ta xịt thuốc quá mà người này thì ăn dưỡng sinh cho nên bị trúng hai người ăn nhưng mà cô này có bị đau bụng đau bụng ờ, đau cả tuần luôn á không hết rồi ờ, điện bên tôi tôi nói đi khám rồi nghe dấu hiệu đau bụng sao thì nó nói đau ở hông bên phải à, đau chằng chằng khó chịu lắm tôi nói bây giờ ngồi trên giường đó, để cái chân phải xuống đất mà nếu nó giật đau mạnh đó, thì coi như đó là dấu hiệu của bệnh ruột thừa là phải đi khám gấp thì quả tình là để chân xuống nó bị giật giật đổ mồ hôi đau ghê lắm tôi nói vậy là gấp rút đi bệnh viện bệnh viện khám thì cái ruột thừa nó nó lồi ra khoảng hai ba phân gì đó rồi thì à, tôi nói khám lấy kết quả đi về tại nó chưa có sưng tấy đỏ chưa có vỡ thì mình nên làm gấp gấp để sợ nó vỡ mất công phiền phải mổ về tôi cho uống bột sáng dây thôi đơn giản uống bột sáng dây tuyệt đối không được ăn uống cái gì thì con này cũng do cơ thể tốt sau đó mới uống ngày thứ nhất không sao qua ngày thứ hai nó đi tiêu chảy xin lỗi là đi ra khoảng nửa cái bồn cầu phân đen kinh hoàng lắm mà nó ra không phải sổ ra những cái đoạn loạn cục cục phân đen sau đó mới đi sổ và đi gần như một ngày đó tới 8 chín lần gì đó rồi à, tôi hỏi sau khi mà đi vậy thấy con người sao nó nhẹ lắm rồi thầy hết đau bụng liền ngay lần sổ đầu tiên hết đau bụng đi suốt ngày đó ngày hôm sau tôi cứ đi khám lại liền chứ tôi không để cái ngày thứ ba đâu tôi thì mấy ngày nóng ruột nó đi khám hết hết mất tiêu dấu hiệu ruột thừa hay gì đó nó cũng mất hết đường ruột gần như ổn định hoàn toàn Thật ra ai mà có cái dấu hiệu đau như vậy thì chúng ta nên gấp rút uống bột sắn ý là muốn nói như vậy chúng ta nên gấp rút uống bột sắn đừng có để cho nó sưng tấy tại vì à, mỗi khi mà viêm nhiễm ở trong đường ruột bao tử mà mình xử lý bột sắn liền thì gần như không có cái gì bằng ngay cả chúng ta có những cơn đau bụng bão đau bụng gì đó thì đầu tiên là nên dầm nửa trái chanh muối ờ, với trà ba năm lá trà ba năm hoặc là trà túi lọc gì đó cũng được chúng ta uống một ly đầu tiên trong trường hợp mà chúng ta bị trúng thực đau bụng trong tất cả trường hợp đó xong rồi thì chúng ta phải nhịn ăn và uống sáng dây ít lắm là hai ngày khi cơ thể trở lại bình thường thì mới ăn bình thường còn còn dấu hiệu đau bụng cứ tiếp tục uống sáng dây còn trục trặc cứ tiếp tục uống sáng di đừng có giỏi ăn sẽ không có kết quả tốt à, Hồi này Nguyễn Thị Mai ở Phú Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội Con chào Thầy cho con hỏi là 30 tháng 9 1980 Con là nữ, con có xây nhà Nhưng vì đất hẹp nên cửa chính và bàn thờ đều hướng về hướng đông thẳng đối diện cửa nhà bà hàng xóm <laughs> nhà bà hàng xóm theo gương bát quái thẳng cửa chính nhà con gần vào bát hương thầy ơi con hỏi có cách nào quá giải à, cho cả đôi bên không có phải à, hai nhà cửa đối diện nhau không tốt cho cả hai và bên treo gương bát quái sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhà con lại đúng không ạ à? có một chuyện cũng vui lắm là cái này hồi đó tôi coi phim tàu phim à, cái tựa nó là thanh kiếm tìm long cái gì có muốn coi thì kiếm phim đó coi <laughs> phim này là phim nó nói về địa lý không à ai biết địa lý này coi phim này cũng vui lắm nó cũng giống trường hợp như vậy nè tức là hai cái quán à, đối diện cũng bán đồ giống nhau thì à, cái quán ghế cái nó muốn thầy địa lý muốn thầy địa lý cái nó treo cũng hướng đông hướng tây vậy cái nó treo cái cái cái mũi cung bắn để mà trời nắng cái nó dội cái mũi cung đâm ngay cửa nhà vào đối diện cái bà bán ghế <laughs> bà ghế thì bà này bắt đầu mới muốn thầy địa lý muốn thầy địa lý cái treo cái búa đập mũi tên đó <laughs> cái là người ta khách người ta rần rần qua nhà nhà bên đây mua đồ nhà bên kia ấy cái nhà bên kia mới bắt đầu à, mướn cây kéo ừ, khi mà bóng mặt trời chiếu lên thì nó cắt cây cây cái búa thằng cha bên đây cái thằng cha này bán ế <laughs> cái là vậy đó cái thằng cha bên kia mướn thầy địa lý làm cái à, cái ngọn lửa cứ nắng là nó đốt cái kéo bà này cứ làm qua làm lại hoài vậy đó thì đó là cái cách <laughs> của hai người họ hơn thua nhau nhưng mà tôi thì tôi xử lý nhẹ nhàng hơn là cái trái trái châu biết không châu mà họ ờ, gì đó hát cho nghệ họ chiếu pha pha đó dán kiến ngược ra ngoài đó đó ví dụ như đây là cái ờ, cái ờ, cái thất ở đây hồi đó từ ở thất này buổi chiều là cái bóng của cái cái đoàn dông chánh điện chém ngày bụt ngay cái cửa nhà bây giờ không lẽ tôi yếm cái chùa <laughs> thì ta mua trái châu treo ngay cửa là xong chuyện à là không ảnh hưởng tới ai và cũng không ai làm gì được mình đó là cái cách mà quá giải tức là nếu nhà mình mà thấp nha ở cái hướng đông tây thì nó dễ nó khó chịu cái vụ này lắm nhà mình nó thấp hơn nhà bên cạnh thì chỉ cần buổi chiều cái bóng đó, nó nó nó chụp lên nhà mình mà thực sự thì cái nhà mình thấp nhà người ta trên cao là nhiều chuyện xảy ra không có hay cho nên tôi chỉ cần đơn giản là mua trái trâu treo ngay ở trước cái cửa ra vào á ở ngoài cái cửa chính của mình đó là để mình đóng cửa đừng bị dính rồi treo thả thòng xuống dừa qua cái ờ, cái gì cái ngạch trên của cái cửa vừa qua cái ngưỡng trên của cái cửa nó thòng xuống trái châu là được rồi à. đơn giản như vậy khỏi cần làm cái gì khác mít lòng nhau nhưng mà không ai xâm phạm được ai nữa nếu mình treo được trái châu đó nếu nhà chúng ta ba trái cửa ba cửa chúng ta treo ba trái châu là xong đó là cách quá giải không có cần phải yếm đối nhau nguy hiểm À, từ ngày con có duyên nghe giảng thầy làm theo phương pháp của thầy tuy à, con à, của con ăn theo phương pháp của thầy để trị bệnh cũng đưa um, được nghiêm chưa được nghiêm nhạc lắm nhưng con của con đã đỡ 90% vì con kiên cho cháu xung quanh họ ăn nên cháu thèm à, đêm ngủ cháu bị giật mình liên tục và bị uh, giật chân giật tay giật mông một đêm cháu giật mấy lần, giờ cháu đỡ 90% rồi. cháu tháng nay không phải dùng thuốc nữa, các bệnh ờ, như là viêm họng cũng không bị. Nhờ lời cách hướng dẫn của Thầy, xin cảm ơn Thầy. Cháu thích ăn khoai lân nhật, bắp ngô đỏ, rồi đậu phụng. Cháu ăn những thứ này trong lúc đang bị bệnh thì có nên cho cháu ăn hay không? À, cháu không chịu uống trà bình minh nên con chế biến sắn dây ra các món ăn khác lúc đang bệnh thì ờ, những cái món thèm ăn này thì không nên ăn lúc bụng đói tức là buổi sáng ít lắm là cũng phải ăn cháo gì đó rồi cho ăn chơi miếng cho đỡ buồn còn trà bình minh làm uống buổi sáng cho chế ờ, sắn dây thì ờ, không biết chế cái gì ăn à ha dụ như mình đang mình có cái phở sắn dây nhưng mà ăn sắn dây á mà nếu mà ăn nóng mà tiếp xúc với nước tiếp xúc với gió tiếp xúc máy lạnh thì rất là nguy hiểm nhớ điều đó nếu như bây giờ mình ăn kháng dây mà không có điều kiện tức là không có đủ cái thời gian để mà mình à, à phải nằm trùm mền mình phải ở chỗ kính gió mình không ở máy lạnh không ra ngoài đường thì quý vị nên ăn sắn dây lạnh tức là không nên ăn nóng và mỗi lần ăn thì chúng ta cũng phải ngậm ít lắm múc muỗng sáng dây chúng ta ngậm ờ, khoảng năm ba phút gì đó xong rồi chúng ta hạ nốt thì không bị ảnh hưởng chứ còn nếu mà ăn sáng dây mà đi ra gió mở máy lạnh hoặc là đi ngoài đường hay là nhúng tay vô nước sẽ bị cảm lạnh rất là khó trị Đỗ Hữu Duy ở Tam Bình, Vĩnh Long à, thầy, thầy cho con hỏi là bột sữa dinh dưỡng sắn dây thương tamari lỡ quá thời hạn sử dụng có dùng được không vậy thầy có ảnh hưởng sức khỏe không riêng cái bột dinh dưỡng nếu chúng ta mở ra mà không có cái mùi gì có nghĩa là vẫn giữ mùi thơm như vậy thì à, vẫn còn ăn được còn tương tamari để lâu không sao con muốn ăn số 7 để được à, trị bệnh nhưng trước khi ăn con tính ăn sắn dây 3 ngày buổi à, ba ngày ba buổi ăn ba lâu thì mới ăn số 7 sáng dây nếu ăn nguội có tác dụng không thầy còn cảm ơn thầy đó mình mới vừa nói đó hồi xưa thì à, trước cái ăn số 7 à, là tôi có nói chuyện về cái việc mà sai củ cà trắng để uống nhưng bây giờ trước khi ăn số 7 nên ăn bột sáng dây vài tuần là tuyệt vời nhất tức là xúc sạch ruột ăn thì à, chúng ta sẽ có kết quả theo ý muốn của mình nhớ là sau khi uống sáng dây cho tới khi nào mà nó đi sổ nó sổ rồi hết phân đen rồi thì nên phân vàng trở lại thì lúc đó ăn số 7 thì nó tốt hơn Nguyễn Thu ở ờ, Châu Thành Tây Ninh Ba tôi năm nay 62 tuổi bị viêm đại tràng nặng viêm bao tử và đặt ten cho tim do hẹp mạch máu không thông lên tim được kính nhờ thầy giúp phương pháp ăn cho bệnh mau khỏi tại vì cái bệnh viêm đại tràng cũng như bao tử này nó có thêm một cái bài thuốc nữa cũng như bệnh tim cũng có bài thuốc thì trước mắt là nên ăn cơm lứt với tương ờ, tỏi gì đi rồi ờ, có điều kiện thì nên đến trực tiếp đây để ờ, xem và cho thuốc triệu kim dung ở Rạch Giá, Kiên Giang. Kính bạch Thầy, trước tiên xin con tri ân đến Thầy đã hướng dẫn phương pháp dưỡng sinh giúp cho mọi người được sống khỏe nhờ theo phương pháp này. Và chỉ sau hai lần được Thầy thăm khám trực tiếp khối u ở trên đầu và cổ của con đã tiêu hết. Hiện giờ con vẫn tiếp tục ăn cốc loại thuần, không rau củ nào hết. Đến nay cũng đã gần 6 tháng. Những chỗ u trên đầu con rụng hết tóc và tóc cũng rụng khá nhiều. Xin Thầy cho con lời khuyên nên ăn thêm thực phẩm nào và ăn rộng ra làm sao con cảm ơn thầy thường đó là nó có hai trường hợp là cái cái hồi cái khối u của chúng ta ở chỗ đó nó nó giống như nó hoại tử thì uh, qua giai đoạn nó hết nó tạm thời rụng sau đó nó sẽ mọc lại nếu không phải là khối u mà rụng á thì nó là một cái trường hợp là ăn uống đồ âm thì ờ, cái cái cái gì cái cái chỗ cái lỗ chân tóc của chúng ta nếu mà nó âm nó sẽ trường nở nó không giữ được cái tóc tóc sẽ rụng ra thì trường hợp này là nếu như đang ăn cốt loại mà chúng ta uống nước nhiều chúng ta cũng sẽ bị âm do đó nếu bạn thuần cốt loại ví dụ nhân theo bảy thì vẫn phải canh lại cái lượng nước và ăn kỹ thì nó sẽ mọc tóc lại dày hơn trước kia rất là nhiều Chế này nó cũng là cái chuyện của âm dương Nếu chúng ta nghe và chúng ta hiểu Thì tự động mình điều chỉnh được cái việc rụng tóc này rất là dễ 51 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Con chào Thầy, mẹ con năm nay tầm 55 tuổi Mẹ thường ăn rất ít chứ không có ăn nhiều Nhưng mẹ con bị bệnh trào ngược dạ dày Rất khó chịu, mẹ con bán ngoài chợ Nên xưa giờ cứ bữa sáng, trưa hay à, ăn không đúng giờ Mong Thầy hướng dẫn à, thời gian gần đây tôi trị cái bệnh này nó cũng ờ, không có khó là nó có hai loại ở ờ, nguyên nguyên bây giờ đang bán một là cái thuốc tể hai là cái mật ong maruka thì ờ, mật ong maruka quý vị mua về uống lúc bụng đói buổi sáng ngủ thức dậy chúng ta ngậm muỗng cà phê ngậm cho đầy một miệng nước chúng ta nuốt và tối trước khi đi ngủ chúng ta ngậm muỗng nữa tức là mật ong thì sử dụng lúc bụng đói còn à, thuốc tể thì uống lúc bụng no sau khi ăn 30 phút thì bệnh này à, sẽ ổn định không lâu trong khoảng một tuần trở lại là bệnh này nó sẽ khả năng ổn định trương quốc vệ ở à, gì đó nghe Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch Thầy, xin Thầy từ bi chỉ cho con đang làm việc ở nghe giờ dịch corona bên này tăng nhanh, con từng ăn số 7 giờ chỉ còn tương tamari và đậu đen. Xin Thầy chỉ cho con cách ăn uống để tăng cường sức khỏe và phòng dịch bệnh ạ. À. Xin Thầy chỉ dạy con qua email. Ờ, hôm nay nó có email. Thầy sẽ trả lời trong email. Nhưng mà để tránh được dịch thì à, không nên ăn đồ âm trong giai đoạn này không không biết bên nga có uống nước lạnh không ta nếu mà có thì cũng không nên uống rồi không ăn đồ sống không ăn canh trong bữa ăn luôn tức là ăn khô uống ít để cơ thể nó dương lên thì nó sẽ à, khó mà bị nhiễm bệnh à, để chúng tôi sẽ trả lời mail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 à, nằm quay đầu về hướng bắc theo cái tư thế kiết tường thì cái mặt sẽ quay hướng tây lưng hướng đông và chân hướng nam còn nằm ngửa thì không biết hướng này tại vì mình nói nằm quay về hướng bắc theo cái thế kiết tường á tức là nằm nghiêng bên phải đó. muốn xác định hướng nam hướng bắc thì dễ lắm sáng ngày đứng quay mặt về phía mặt trời mọc thì bên trái mình là hướng bắc bên phải là hướng nam lưng của mình là hướng Tây nếu chúng ta không có la bàn. Phụ nữ sau khi sinh bao lâu thì có thể ngồi thiền được? Theo tôi là một tháng ngồi thiền tốt rồi, một tháng là ngồi thiền được. Và nên làm cái bài xong hồi sáng mình nói. Em bé ờ, khi bắt đầu sinh ra có nên cho chút mật ong để nhả đờm giải ờ, và nước ói trong miệng không? Này trường hợp là rơ miệng đó à, cái à, cái trái chanh muối của mình á trái chanh muối của mình cái mình lấy một trái ha đổ khoảng à, nửa lít thì nó hơi loãng hồi nửa lít đi bé nửa lít được rồi nửa lít nước một trái chanh muối nửa lít nước chúng ta xay sinh tố xong rồi dắt lọc lấy nước trong ha dọc lấy nước trong đó cái à, mỗi ngày mình lấy cái bông gòn á không còn y tế cho nó sạch quấn ở đầu ngón tay cái mình thấm trong cái nước um, đổ ra miếng thôi đừng đổ nhiều đổ ra chừng khoảng muỗng cà phê chúng ta thấm cho nó ướt không còn gơ miệng nó bé rút ra thì cái này nó lỡ còn sót nó nuốt thì nó cũng tiêu đàm và rơ miệng kiểu này là tuyệt vời hồi xưa rất là nhiều cái bài rơ miệng bằng cách là là dạt lên ra cái vỏ cái xô đũa gì nhưng mà thôi không cần đâu chanh muối tuyệt vời hơn Người ăn nhân sinh về thiền định thường xuyên sử dụng thuốc à, tẩy à, da ven để tẩy quần áo thì có ảnh hưởng tới sức khỏe và công phu của người đó cũng như sức khỏe và công phu của những người xung quanh. Thì gì hết phải mùi thuốc tẩy này không? Chắc chắn hết thì vai bị rồi, không thể tránh được nhưng mà sức khỏe thì nó sẽ à, bị ảnh hưởng về da nhiều, còn hít lỗ mũi thì ảnh hưởng tới phổi, cho nên nếu chúng ta phải ờ, ngồi thiền thở tốt thì nó sẽ tẩy được và tốt nhất là nên ờ, mỗi tối ăn ờ, bột sáng dây và bỏ vô một cục chanh muối đêm nào cũng nên ăn và hít thở ngồi thiền trùm mình hít thở cho ra mồ hôi để chúng ta tống được những cái khí trượt khí độc phương pháp nào có thể chữa cho người nghiện rượu rồi quậy phá gia đình cái ờ, này vài mấy ông rượu chửi tôi chết rồi nhưng mà kệ nó muốn nó muốn làm làm mà biết không nói tôi cũng khó chịu <laughs> cái mồ hôi của con ngựa biết không ngựa nó chạy mà nó đổ mồ hôi đó thì ờ, một lít rượu mà nhỏ chừng ba giọt đó thôi không cần nhiều đâu uống xong cái đó rồi sau đó gặp rượu ối chết luôn <laughs> thầy con cảm ơn thầy kính và thầy con hỏi như thế thực phẩm biến đổi gen những thực phẩm nào thường bị biến đổi gen nguyên nhân nào làm thực phẩm biến đổi gen công nghệ bảo quản nào làm thực phẩm biến đổi gen những tác hại khi ăn thực phẩm biến đổi gen và cách quá giải <laughs> cho tới giờ phút này chuyện đầu tiên là à, tôi chưa có à, gặp cái à, tài liệu nghiên cứu khoa học nào nói về cái tác hại của biến đổi gen cái này là mà nói thật là kiến thức tôi còn kém rồi sao đó tôi không biết thì à, đương nhiên là mình nghe cái từ biến đổi gen ai cũng ngại và Việt Nam của chúng ta thì trong thời gian gần đây đã cho trồng à, bắp biến đổi gen rồi đúng không rồi à, bông giải đậu nành vì người ta đã thử trồng những cái loại đậu nành bình thường thì giá trị kinh tế không có cao ví dụ như đậu nành mà nhập khẩu thì họ ờ, nhập khẩu có mười mấy ngàn ký à. nhưng mà nếu cái thời điểm này mà trồng đậu nành thì phải hai chục ngàn ký mới lấy vốn lại được cho nên giá trị kinh tế thấp họ ít có chịu trồng đậu nành và ở nước Việt Nam chúng ta thì nhập khẩu đậu nành trên 95% có nghĩa là nhập hàng à, hàng trăm triệu tấn trong một năm chứ không có ít trước đây cũng nhập ngô nhưng mà như cái việc làm sữa làm đậu hũ của mình có làm đậu nành biến đổi gen không thì tôi cũng ờ, mặc dầu chưa có tài liệu nhưng mà tôi cũng rất là dày dặt tôi sẽ lựa những cái đậu nành mà không biến đổi gen thì ờ, tôi làm sữa và làm đậu hũ các vị cũng chưa có tìm ra được cái tác hại của cái thực phẩm biến đổi gen cho nên bây giờ nói biến đổi gen để bị cái gì thì chưa có một minh chứng khoa học rõ ràng ví dụ như bây giờ à, bắp nó hay bị một cái loại sâu gì đó thì họ cấy một cái loại gen đó để kháng lại sâu đó thì cái bắp nó không có còn bình thường thì vậy là đơn giản là cái bắp nó nó lớn lên cái loại sâu đó không có ăn thì đó là hình thức mà các nhà khoa học họ nghiên cứu để họ tìm những cách để cho cái cây nó được tăng cái năng sức ví dụ như đậu nành chúng ta 10 hột thì nó lép khoảng ờ, hai hột nhưng mà khi họ làm biến đổi gen thì 10 hột nó tròn trịa hết 10 hột thật ra bây giờ mình chỉ ngại một cái là gì sử dụng cái phân hóa học và thuốc trừ sâu mặn quá trên cái nông sản khiến nông sản nó có biến đổi gen hay không biến đổi gen nó cũng thành độc chứ còn cái biến đổi gen thì bây giờ tôi chưa thấy cái công trình nghiên cứu nào và bản thân tôi tôi chưa tìm ra được cái ờ, cái tài liệu nào mà nói về cái biến đổi gen nó sẽ gây cái bệnh tật gì thì với kiến thức tôi tôi chưa có gặp thì nếu mà có thì kỳ, kỳ khác chúng tôi tìm được thì kỳ sau tôi sẽ sẽ trình bày Cho tới giờ phút này thì ờ, chưa thấy tài liệu nào nói về điều này và Việt Nam chúng ta thì đã cho nhập cho trồng những cái loại này rồi và hiệu quả kinh tế thì nó cao hơn ví dụ bắp bình thường trồng một hecta khoảng ví dụ như 5 tấn đi thì ờ, cái loại biến đổi gen nó sẽ được bảy tám tấn và đa phần những cái thực phẩm nhập khẩu thì ví dụ như ờ, đậu nành thì họ nhập để họ làm dầu là nhiều và chế biến thực phẩm ờ, nuôi gia súc nhiều hơn chứ còn về ờ, làm sữa hoặc là làm đậu hũ thì đa phần là những cái loại đó họ sẽ lựa những cái đậu hũ mà nó có gọi là cái chất béo hay gì nhiều thì đa phần là những cái loại mà họ trồng ở Việt Nam của mình hoặc là họ lựa những loại đậu nào mà có cái hiệu quả còn biến đổi gen thì cái đậu béo nó không bằng cho nên họ không có làm sữa và không làm đậu hũ cho nên nói về tác hại của nó thì chưa có tài liệu nào chứng minh tôi cũng cố tìm nhưng mà chưa thấy không biết là có ai ờ, phân tích cái này chưa thì chưa biết nhưng mà kiến thức chúng tôi hiện tại thì tôi chưa có đủ để có thể nói là biến đổi trên nó độc hại ra làm sao thì ờ, cho tới giờ phút này tôi chưa có cái đó khi nào có thì chúng tôi sẽ trình bày sau con tên là Đào Văn Tâm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi nhà trưởng vẫn có thể gọi lúc mới mè sáng dây tamari mà con trai của con được hết bệnh tiểu đường chỉ trong 3 tuần. Đọc đầu chúng con rất là lo lắng vì tuần đầu tiên ăn đường cao 280, 360, 380, 450. Nhưng được thầy động viên và chúng con đã nghe tin thầy làm theo lời hướng dẫn thêm hai tuần nữa sau đó cháu đã ngán quá nên ăn số 6 nay được một tuần rồi và hôm qua ăn xong hai tiếng sau đo đường còn à, khoảng 120 thôi thưa thầy vậy bây giờ cháu nên duy trì chế độ ăn uống như sau để không bị tái lại đối với tiểu đường thì à, ăn cơm lứt đường nó sẽ không bùng phát như ăn cơm trắng và đang trong giai đoạn ổn định rồi thì nên ờ, duy trì cái chế độ ăn theo tôi thì ờ, tiểu đường là nên ờ, ăn giống như mấy thầy tu ăn bữa trưa à, buổi sáng thì nếu mà đói thì chúng ta có thể uống sữa cái bài sữa sữa chai của mình hoặc là sữa nước của mình hoặc là chúng ta có thể uống sắn dây buổi chiều cũng vậy vì hồi trước chúng tôi có nói tới cái trị bệnh tiểu đường bằng phương pháp dưỡng sinh thì ờ, nếu người nào mà chịu khó gọi là làm chủ được cái bữa ăn của mình đó, thì sẽ ổn định đường huyết rất là nhanh ví dụ như là bây giờ ờ, chúng ta đang ăn ờ, đang ăn cái chế độ mà hiện tại đang ăn đi ví dụ như chúng ta ăn sáng chén cháo là chiều chén cháo trường chén cơm và cứ ăn sau hai tiếng đồng hồ mà chúng ta thử đường dưới 180 thì xem như đường chúng ta ổn định. Mình nhớ điều này. Như hôm trước chúng tôi nói là sau khi mà chúng ta ăn trong khoảng nửa tiếng mà chúng ta hoặc là một tiếng đồng hồ mà chúng ta mất tiểu nhiều có nghĩa là lượng đường lên cao cơ thể chúng ta tự động theo cái ờ, nhịp sinh học bình thường nó tổng hợp nước nó sẽ đẩy đường ra để nó làm lượng đường hạ xuống đó là cách thứ nhất cách thứ hai nếu như là như vậy thì chúng ta vận động liền đối với một người tiểu đường tối kỵ là ăn xong nằm liền vì à, cái lượng đường sau khi ăn qua quá trình biến dưỡng nó trôi trong thành mạch máu và đi tới các tế bào sẽ được cái chất gọi là insulin nó sẽ mở cửa tế bào để đường nó thâm nhập vào tế bào biến thành năng lượng cho cơ thể xài thì như vậy là thường một người bị tiểu đường là do thứ nhất là cái tụy tạng của họ bị một cái bệnh mãn tính hoặc là cấp tính gì đó mà trong giai đoạn nếu mà nói về mãn tính thì chúng ta bị lâu dài còn cấp tính là chúng ta mới thôi mới những ngày mới tiểu đường thì nó rất là nhanh là chúng ta thứ nhất là có cái insulin nhưng mà không đủ cho nên cái lượng đường là nó sau quá trình ăn nó biến dưỡng nó tạo thành đường thì nó nhiều nó nhiều mà chúng ta không vận động để đốt được cái lượng đường này cũng như chúng ta không đủ insulin để nó mở cửa tế bào nó đưa đường vào tế bào để biến thành năng lượng cho cơ thể xài thì lượng đường nó tăng cao thì như vậy họ lo ngại họ sẽ uống thuốc chứ còn nếu họ biết cách vận động thì sẽ không không cần tới thuốc mà lượng đường chúng ta sẽ ổn định thì như vậy là buổi sáng á, buổi sáng theo chúng tôi là nên ờ, nên tập bài thể dục nào không cần biết nhưng mà quý vị tập cho tới khi mà năng lượng chúng ta lên tức có nghĩa là chúng ta đổ mồ hôi ít lắm là phải tập trên 30 phút cho các thế tập còn không thì nên tập cái bài ờ, thể dục dưỡng sinh chúng tôi là tuyệt vời đấy thì ờ, sau sau khi chúng ta tập mà tới khi cơ thể nó đã đổ mồ hôi quý vị thấy là ví dụ như trước khi ở đây cái kinh nghiệm của ờ, nhiều người ờ, về thử cái đường huyết á, thì từ 4 giờ sáng tới 8 giờ sáng là đường có thể nó tăng rất là cao cho nên thử trong giai đoạn đó là hoàn toàn không chính xác dù một người không tiểu đường trong cái đoạn đó lơ mơ chúng ta cũng có thể bị đường tăng cao trong buổi sáng này cho nên nếu muốn thử cái đường trong buổi sáng là phải sau 8 giờ mới được thử nên biết như vậy đừng thử trước 8 giờ quý vị dù là không vận động nè quý chúng ta có thể thử bằng cách này nè 7 giờ rưỡi hoặc là 7 giờ 45 gì đó mình thử thì lượng đường có thể rất là cao nhưng mà quý vị chỉ cần nằm nghỉ chơi thôi qua 8 giờ 15 trở lên quý vị thử là lượng đường đã sẽ xuống thấp mặc dù mình không uống thuốc không có gì hết á à, cho nên là à, đối với dưỡng sinh thì cũng muốn biết cái lượng đường mình còn cao hay là thấp thì một là buổi sáng chúng ta sẽ thử thứ hai là sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ chúng ta thử với một người bình thường không có bị uh, tiểu đường cái lượng insulin rất là đầy đủ cộng thêm cái hoạt chất rôm và kẽm nó đầy đủ insulin nó có nhưng mà hai hoạt chất này nó không có thì nó vẫn không có uh, làm cho insulin đủ sức để mở cửa tế bào cho đường thâm nhập để biến thành năng lượng cho nên thường là người ta uống viên kẽm ví dụ vậy đó thì họ sẽ làm cho cái lượng insulin trong cơ thể nó sẽ hoạt động tốt hơn lượng đường huyết nó sẽ hạ xuống thì như vậy là với một người đang ăn theo phương pháp dưỡng sinh chúng ta nên cân nhắc cái lượng um, tinh bột vì chỉ có tinh bột làm tăng đường huyết nhanh nhất và một số loại trái cây như là sầu riêng à, nhãn là xoài là chuối à, khoai lang đu đủ nó lên nhưng mà không nhiều chỉ có hai loại trái cây ít có bùng phát đường đó là ổi với cốc thôi cái thứ ba là trái măng cục ít lên đường thì chúng ta thèm thèm trái cây chỉ được ăn ba loại lòng quẩn đó và nếu như một người tiểu đường mà muốn thực sự hết tiểu đường hay không thì đương nhiên là chúng ta sẽ đo là sau 8 giờ buổi sáng và sau 2 tiếng đồng hồ sau khi ăn đồng thời ờ, trong 3 tháng chúng ta đi thử HbA1c một lần nếu như mà trải qua 3 lần thử HbA1c tại vì thử buổi sáng nó chỉ báo cho đường huyết trong giai đoạn ngắn đó thôi nhưng mà thử HbA1c thì nó sẽ trả lời là suốt 3 tháng về trước lượng đường chúng ta không dao động cao nếu như HbA1c mà dưới 6.4 theo cái định mức bây giờ thì xem như chúng ta đã ổn định đường huyết trong khoảng 3 tháng này và cứ 3 tháng sau chúng ta đi kiểm tra đường mà thử HbA1c một lần nữa mà dưới 6.4 thì 3 tháng nữa thử một lần nữa dưới 6.4 là xem như chúng ta được quyền coi là hoàn toàn không còn bệnh tiểu đường sau 3 đợt thử HbA1c. Thì như vậy là chúng ta sẽ cố gắng duy trì giữ được cái lượng cơm lứt và cứ ăn rau củ bình thường không sao hết tại vì các loại rau củ chỉ trừ khoai lang củ khoai lang mới tăng đường mấy củ khác không có tăng cho nên là ăn à, rau củ được và cái loại mà trái thì ờ, trái bí rợ bí rợ mà nếu chúng ta hầm với đậu đỏ hoặc là kho với đậu đỏ thì nó cũng sẽ làm cho cái lượng đường ổn định nếu bây giờ buổi sáng mà sau 8 giờ chúng ta thử lượng đường cao xong rồi chúng ta vận động mà nó vẫn chưa xuống thì trưa đó chúng ta một là ăn cơm lứt muối mè không hai là nếu ăn đồ ăn thì nên một là ăn cái món ờ, bí đỏ hầm với đậu đỏ hai là chúng ta sẽ ăn cái món khổ qua chúng ta được quyền xào khổ qua với trứng ăn cũng được trứng nó cũng không tăng đường hoặc là kho khổ qua hoặc nấu canh khổ qua hoặc là lá khổ qua gì nó nấu canh hoặc là luộc gì đó đại khái là hết cả cái dây khổ qua đều có tác dụng rất là tốt cho cái người à, à đường huyết à, đang cao còn không là chúng ta có thể uống trà hoặc khổ qua với đậu đỏ với lại à, đậu đỏ rang với gạo lứt rang thì nó cũng sẽ ổn định đường huyết nếu mà trường hợp nặng hơn nữa thì chúng ta chỉ uống thêm một vài vị thuốc nữa ví dụ như giảo cổ lam à, nó cũng có tác dụng đó dây thìa canh nó cũng có tác dụng đó thì thường mấy bệnh nhân tiểu đường đến với chúng tôi thì chúng tôi thường hay cho uống đậu đỏ ren gạo lứt ren trà khổ qua giảo cổ lam dây thìa canh còn mà nặng hơn nữa thì thêm à, chín cái lá xoài nặng hơn nữa thêm một trái uh, Thái cao trẻ làm bốn bỏ vô nấu Cộng thêm mà ờ, nữ chín đoạn ổi, nam bảy đoạn ổi Thì đường rất là khó lên với người này Cho nên là trong cái cách ăn và kèm thêm một số cái vị thuốc nam là mình đã ờ, gọi là khống chế được cái mức tăng của đường và làm ổn định đường huyết được một giai đoạn dài và nếu như ba lần có nghĩa là 9 tháng mà 9 tháng đường nó không có tăng xem như người đó đã được khôi phục tụy tạng của mình rồi Thật ra là cố gắng cho ăn kỹ trong khoảng 9 tháng mà làm sao để cho đường đừng có tăng. À, thầy cho con hỏi là số 7 như thế nào? Con nghe số 7 thì có nhiều tần số phải không? Người khỏe mạnh bình thường muốn ăn số 7 thanh lọc thì ăn ra sao? À, cho người bệnh ăn số 7 ăn ra làm sao? Người ăn số 7 xong gầy quá thì cần ăn gì? cho nhanh lên cân mà không bị phá vỡ dưỡng sinh ăn số 7 có nghĩa là ăn một trăm phần trăm cốc loại cốc loại là gì ngũ cốc là gì giờ phút này cũng rất là ít người phân biệt được cốc loại và ngũ cốc đúng không à, trong cốc loại mà là cốc loại lứt ví dụ như lúa ờ, gạo lứt là, là nếp lứt là ngô là lúa mạch là kiều mạch là bắp gì đó thì được xếp vào cái hạt cốc loại hạt cốc loại là trong đó nó có những cái hạt à, trong cái cái cái tinh bột nó là cái thành phần cũng tương đối nhiều của nó là hydrat carbon nhiều so với các loại khác cái thứ hai là trong cốc loại thì nó cũng có nhiều cái protein nè à, nhiều cái à, à, vitamin B nè và nhiều cái khoáng hơn là ngũ cốc ngũ cốc thì nó không được xếp vào các loại tinh bột như các loại đậu á các loại đậu thì xếp vào cái loại ngũ cốc thành ra cốc loại nó khác ngũ cốc nó khác mà cốc loại mới là thức ăn chính của loài người còn ngũ cốc là thức ăn phụ chúng ta nên nhớ điều này cho nên nếu con người mà ăn thuần cốc loại thì nó sẽ tăng trưởng ở hai mặt vật chất và tâm linh tốt còn ăn các loại thực phẩm khác nhất là thực phẩm phụ thì à, sẽ không tăng trưởng điều này thì như vậy là ăn một trăm phần trăm cốt loại ví dụ như bây giờ mình đang ờ, ăn cơm nước muối mè cái mình đi xa mình không có gì ăn không có gì ăn nếu mà mình không phải là tiểu đường thì mình được quyền ăn bánh mì ví dụ vậy nhưng mà kẹt cái bánh mì nó có cái bột nổi thôi đó, thì nó bị kẹt còn như vậy thì mình có thể được ăn bắp nếu mà bắp họ trồng tốt thì ok hỏi sao chúng ta trên đường có thể ăn bắp thay thế tôi nhớ là có năm tôi đi qua bên châu âu thì nó không có gạo lứt kiếm bữa cơm cũng khó lắm trời ơi, ăn cơm ở châu Âu nhớ đời quý vị ơi nhớ đời bữa đó tôi vô quán được dẫn vô cái ờ, cái quán này cũng cỡ quán năm sao rồi nha do đó là phải mặc đồ mang dài đàng hoàng mới được vô chứ mặc đồ ngắn hoặc mặc đồ không bình thường là nó nó đuổi ra đứng sắp hàng cả tiếng hồ mới được vô quán kêu cơm cái nó ngớ nó không biết cơm gì á <laughs> nhưng mà được giải thích hồi cái nó à, nó gật đầu nó gật đầu xong rồi à, ngồi chờ đúng 45 phút nó bưng một cái tô bự thiệt là bự vậy ra nước không à mà nước không phải nước lạnh đâu mà nước sữa còn ở dưới vớt vớt lên có mấy hộp cơm <laughs> ăn tô cơm nhớ rồi <laughs> chắc tôi nghĩ là chừng à, nhiều nhất là 50 hạt gạo trong đó mà nó nấu xấu nấu cũng không có chín đại khái là nấu sôi sữa nó bỏ hạt gạo trống làm sao á ở trời ơi mình ngồi chờ à, cả tiếng mấy vô ngồi thêm 45 phút rồi gần gần 2 tiếng ăn được cái tô tô tô sữa mà bỏ mấy hạt gạo trống thật ra ăn số 7 có nghĩa là ăn một trăm phần trăm cốt loại sau đó tôi đi à, tôi kêu đi dẫn đi mấy cái tiệm bánh đó. À, bữa đó gặp một cái miếng bánh bằng à, lúa mạch bề dày nó chừng khoảng 3 phân nhỏ thôi nhưng mà cỡ bàn tay tôi vậy nè à, nặng hơn một ký luôn wow một lỗ mạch nó làm chính mà mình nhìn thấy từ bên đây trong thấy trong vắt rồi tới bên kia luôn à, nó nói là cái này hả tao hấp tới 21 tiếng đồng hồ trong máy lận thay vì bánh mì tao hấp mấy tiếng như này tao hấp mấy tiếng tức là hạt mà nó ép thành cái khuôn để nó hấp một loại bánh mì cầm ổ bánh mì tôi ăn tới 4 ngày mới hết tại gỡ một lần có một hạt mà một hạt nhai lâu lắm quý vị không thể nhai một hạt đó <laughs> trong vòng 15 phút mà nuốt được đâu á nó nhộng nhầy nó dai nó dẻo ngộ lắm và lần đầu tiên được ăn cái bánh đó để uống nước thay cơm thì có cái đó là coi như là thay cơm được tới cũng mấy ngày luôn á mua mấy ổ là đi dọc đường ăn là còn sư phụ của số 7 nữa thành ra là số 7 là ăn thuần cốc loại mà nên là mà nó nướng lên nó rất là dương giống như mình ăn cơm lứt rang thì nó giòn nhưng mà anh này là anh nướng xào đó mà nó chín nó dài gai gớm lắm cho nên hồi đó mình là cái cái cái lúc mà mình chưa đi nước ngoài thì mình nghĩ là cốc loại là chỉ có gạo cũng hiểu là ăn ăn gạo lứt là một trăm phần trăm gạo lứt xem như là ăn số 7 nhưng mà khi đi các nước rồi mình mình nói một câu nó khác hơn là ăn một trăm phần trăm cốc loại thì cốc loại là lúa mạch lúa mì ở các nước nó đều có uh, hắc mạch kiều mạch rồi bo bo những cái loại mà nó có nhiều cái hydrat carbon có tinh bột và tinh bột của cốc loại nó biến thành gluco liền để nó chuyển thành glucogen cho cơ thể hấp thu còn à, còn ngũ cốc nó không có tác dụng này cho nên là cơ thể chúng ta là à, cần cái cốc loại chứ không phải cần ngũ cốc ngũ cốc chỉ là thức ăn phụ thì như vậy một người ăn số 7 là ăn một trăm phần trăm cốc loại thì tìm mình ví dụ như bây giờ quý vị à, thay vì nấu cháo lứt thì cái loại yến mạch á yến mạch mà người ta ép dẹp dẹp đó yến mạch lứt á, thì nấu nó mau chín hơn vậy thì nó cũng đang là số 7 hiểu không tại vì mình vẫn còn là cốc loại chưa có ăn thực phẩm ngoài cốc loại thì nó cũng thuộc cái dạng số 7 thật ra là à, mình đi ở cái thế giới phương tây thì cái đó nó bán nhiều lắm tất cả các nhà hàng đều có yến mạch và yến mạch của nó thì nó nấu uh, sữa bò à, lấy sữa bò nấu cái nó bỏ yến mạch vô nó ăn thành bữa ăn sáng nhưng mình thì mình xin nước sôi mình bỏ nó vô thành bữa ăn sáng thì cũng vẫn giữ được số 7 khi mà đi xa Thật ra hồi à, nhớ năm 2009 tôi đi châu Âu thì tôi vẫn giữ được cái chế độ cốc loại của mình một cách rất là ổn định không có gạo lứt hiếm lắm sau đó thì đi tới mấy cái tiệm bio ờ, thì mới mua được gạo lứt và lúc đó thì mới có cơm lứt ăn còn ờ, trên đường có những cái nơi nó không có thì bắt buộc chúng ta phải ăn những cái loại cốc loại cần thiết vì cốc loại là được à, cốc loại. Vì cơ thể chúng ta nó rất phù hợp với những cái loại đó. Cho nên châu Âu, châu Á vẫn có cốc loại đầy đủ. Có điều là chúng ta linh hoạt sử dụng để làm sao ăn tốt thôi. Còn cái người ăn ờ, số 7 mà muốn ờ, không có giảm ký thì thời gian gần đây tôi đã cho ăn cháo rồi. Ăn cái bài cháo của mình. Vì vậy là bữa trưa nhai cơm. Tức là chúng ta cũng linh động trong ngày nữa cái thời gian nào mà có lúc nào mà chúng ta có nhiều thời gian để nhai thì chúng ta nên ăn cơm lúc nào mà chúng ta không có thời gian để nhai thì chúng ta có thể ăn cháo nó nhanh hơn nhưng mà chúng ta vẫn giữ được cái số 7 một cách ổn định À, kính bạch sư phụ sớ là con đã ăn dưỡng sinh theo sư phụ cũng được vài năm rồi nên không quen khẩu vị mặn thì rồi sư phụ có sửa bộ công thức mới con thấy hơi mặn nhưng hôm nay uống không còn cảm giác mặn đó nữa. Con không biết sư phụ đã thay đổi công thức khác rồi hay sao mà bị hay con bị ảo giác. Thật ra hồi đầu tôi sử dụng lượng muối hơi cao và sau khi đi phân tích thì lượng muối này nó đã à, chưa được gọi là vượt ngưỡng nhưng mà đã tới cái đỉnh cao quá so với em bé cho nên chúng tôi buộc phải giật lượng muối lại để cho em bé có thể em bé sơ sinh có thể bú được nhưng mà giai đoạn đầu lượng muối hơi cao thì ngại em bé sơ sinh không bú được thành ra là lượng muối sau này đã được giảm thì người già và em bé có thể sử dụng được cái sữa này à, một cách ổn định mà không còn phải lo chứ hồi đầu thì tôi khuyên là phải pha loãng hơn mà pha loãng hơn thì nó sẽ lạc thì nhiều đứa bé nó sẽ không thích uống mà pha khoảng cái lượng là một gói sữa nhỏ mình pha khoảng 250 là đậm pha 300 thì nó hơi lạc một chút thì trong cái khoảng đó, đó trong khoảng đó thì rất là vừa để uống nhưng mà cái người ăn dưỡng sinh cái khẩu vị của mình nó khác với người thường nó mới lạ tức là mình ăn mà mình cảm thấy dừa thì người thường họ ăn cảm giác mặn đó, mình ăn mà cảm giác nó hơi à, lạc đó, thì người ta đã thấy dừa cái này cũng là cái khó để mà xử lý cho nên chúng tôi là lấy cái cái tiêu chuẩn ờ, gọi là bình thường ờ, chăm chiếc hơi lố mặn so với người bình thường chút mà hơi lạc với cái người quen ăn theo phương pháp dưỡng sinh nấu nướng là chúng tôi cũng thấy như vậy tức là cái cách nêm nếm đó, thì thường là dân châu Á của mình nó cái cái cái vị muối nó hơi đậm hơn ví dụ như nước tương của mình thì không thể xuất nước ngoài được cái hồi mà chúng tôi đưa cái nước tương mình đi phân chất á là chúng tôi phải pha một nước tương tới uh, ờ, 5 nước sôi thì cái độ muối nó giảm xuống còn có 14 độ dưới 14 độ thì mới có thể phổ cập ở nước ngoài được mà mình đưa theo cái tiêu chuẩn của châu Âu thì bắt buộc mình phải làm độ muối nó thấp xuống bằng cách là pha một nước tương của mình mà năm nước lạnh thì ờ, tiêu chuẩn nó vẫn còn rất là cao về ờ, đạm rồi nó cao lắm hôm trước tôi nói đó, nếu như mà để nguyên bây giờ mà đi phân chất thì cái độ đạm lên tới ngàn mấy hai ngàn kg calorie ở ngàn mấy à, calorie nó lên tới một ngàn mấy hai ngàn độ đạm cũng cao lắm thì nó vượt hết tất cả các nước chấm thông thường nhưng mà tại vì mình bán cho người Việt Nam cho nên tôi để nguyên để nguyên thì quý vị chịu khó nếu mà ai mà cái khẩu vị mình nó không quen với mặn thì chúng ta được quyền pha một muỗng ờ, nước tương một muỗng nước sôi vào trong lúc ăn á chúng ta đổ chúng ta khuấy là vừa ăn còn sữa thì bây giờ thì là cứ ờ, đúng cái tiêu chuẩn nước khoảng 250 hoặc 300 ml là chúng ta vừa uống rồi lý do là vì ờ, mấy đứa bé ngại uống mặn cho nên chúng tôi làm lạc lại